à, trong bị ngộ à, Minh thấy có chỗ trong bị ngộ rồi nhưng chứ có chỗ trong giữa ẩu cho nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ à, trong làm một thử đồ như thế này để trong giữa ẩu nhé bây giờ thì mình sẽ vào nhà khó để tìm một ít đâu ở phía trong nhà khó đây là đỏ xoáy thôi đấy bây giờ thì mình sẽ lại biến điều đấy mình điều như hôm qua luôn nhỉ như trận này đã đi thế là cái bài sáng tạo mà làm cái bài sáng lại thôi em mình sẽ quyết định sẽ chỗ này luôn nè đấy rồi xài giấy nhẹ đây này đây màu ừ. ở đây Giờ cắt lại đấy hôm nay thì cắt ở ờ, đấy đúng nhỉ đấy ok đấy rồi bây giờ thì làm hàng vào ăn cái à, vị ngỗ sôi sẵn này thôi đấy đặt sĩ lên tay như thế này nữa ui ui nào Ê. đi ra thịt bổ dần con thiếu gỗ à, bây giờ bảy vào thì nó cắt tiền cho nên mình là mình chặt một cái tay luôn đi rồi làm cái cổng chỗ nào nhỉ thế đi Đấy. Này. Và này. Ừ, đấy nữa nhỉ. Nó làm sao ra phải ấn để cho nó nó cái bùng đã. Ừ. À, thì thôi. Hmm. Rồi Ok Thì bây giờ thì mình sẽ à, Cái phòng 1 2 3 4 Đây Đặt ở một chỗ nữa hôm nay này cũng vậy 1 3 4 Này cũng cách một nữa ra ổn ra ổn đấy bây giờ thì mình sẽ mục thêm một số được nữa mình có chỗ này đây đây bây giờ sẽ ra đủ đấy à, là cái gì đấy và à và pha cái số nữa thôi Ui. anh để lao thằng mặt mày đã Ừ, thế này nhỉ đặt vào đấy làm được vô hàng chỗ này đã đây thành ra thì đặt rộng và và dưới hậu vào đấy và đặt những cái à, à phịn gỗ này là gì tranh những cái gì à đó là là những cái à, cũ đạo của mình khỏi lắm mấy mình đạp lên thì nó sẽ hư mất mình sẽ chẳng lại như thế này này là không văn làm rồi này nay cái này ra đi đấy ok tìm ừ. Ừ. ok làm như vậy phải tương tự những cái con lại thôi anh gặp lại các bạn thì mình làm xong cái chỗ này Three days later. Đấy thì mình đã làm xong cái cửa luôn này rồi nhỉ. Thì bây giờ thì mình sẽ vào nhà qua chỗ mấy đồ để à, cháy dương một cái sáng tràng mà mình đã à, à, suy nghĩ vậy hôm nay đấy làm đẹp đâu uhm. đâu à, đấy hết thôi bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu để xây dựng cái ngôi nhà không phải một nửa màu vàng thôi ok rồi em sẽ chuẩn bị một ít gỗ sand một bị cạnh đang tu bình để làm phân viên này ừ, đã. à tương lai là mình nghĩ là đủ thôi lát nữa thì thì mình sẽ đáy vào lại sáu nhé ừ, mình sẽ đánh chính mình ra sẽ xoáy phía bên này nè đấy, ở cái chỗ này đấy nay thì chấm thì ăn hai tập cho mình là đam nó là sẵn rồi bây giờ chỉ làm các đam các đam này làm một hai ba bốn năm ừ đúng đấy các khoảng cảm ơn một hai ba bốn năm cái này là màu một hai ba cái này là màu một hai ba bốn năm đấy ở cái chỗ này cũng ra năm mươi lọc nhà một hai ba bốn năm con là cái chỗ này thì mình sẽ kéo đá khoảng 6 block 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 nhân đấy bây giờ cái chỗ này thì mình nối lại ngang lại như thế này đấy này đấy đấy con là cái chỗ này thì mình sẽ cắt bỏ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín à chưa được à đi này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba hay là mười bao nhỉ hmm. đấy thế cái kẹo kẹo khả năng là ở ừ, nam mẫu thì màu hai ba bốn năm lên nam mẫu một hai ba bốn năm bao bao màu ba đấy đến đây không kẹo sáu một hai ba bốn năm sáu một hai ba bốn năm sáu đấy bây giờ tôi sẽ ẩn hàng này ô hiểu gỗ rồi bây giờ tôi đang phải vay lại là gỗ thôi Hmm. Ừ. Đấy, lại chuẩn bị gỗ chỗ này ừ, lấy cái chỗ rừng đi ừ. bay không bay nở không định lợi luôn quá tuyệt vời ừ, em là em Thank you. hai này ok bây giờ thì mình sẽ lộn lá như cột trụ này là nhỉ Ui, ui, xem được xong bây giờ thì mình sẽ lấy vào ổ phân cương và thì đợi ngay thôi này đấy như thế này ừ. thế này ô oh, okay. thế này cũng như vậy chỗ này chỉ làm thằng này ok hmm. chỗ này nó cũng được này này ok Hmm. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đặt những tấm thủy kính màu vàng này việc tính màu vàng này vào nhỉ Ý. Làm phần cửa sổ cho những đại áo mà thủy hôm nay đấy đấy ui đừng không bảo là chịu nha là sống đấy ui ăn ra đỏ là đỏ đấy ok bây giờ chúng mình sẽ đi lên ba, ổ phân mãi sẽ trải nhẹ đang một thịt đặt cái sự này đang đặt nắng lên Đấy. ok nó từ cái đấy nó sai cho mấy sẽ ngủ một chặt cái vị thế này đã Thằng nay mình sẽ chạy các bạn chị tao đặt để tao rất nhiều các anh gặp bằng cái việc này bị năng vị mới đặt lắng tu viện cái này thì phải đặt lên vị tấn nhẹ đấy bây giờ thì mình sẽ làm phân viên lại rồi đó. đấy này đấy hmm. mình sẽ cắt cái nữa mình sẽ lấy một bó cắt này connection lain ấy đó hai nó là lain hmm, như vậy mình sẽ làm kiểu như vậy hai cái chỗ này mình sẽ làm là hmm. hai xong nó lên lấy ôi lại hai nó lên lấy là cái hai xong rồi lên đấy thế là được đấy bây giờ chỗ này thì cắt hai cũng đặt một à đúng rồi cắt hai xong rồi lên mình là cắt hai mình là lên hai xong rồi lên cắt hai xong rồi lên ừ, làm lậu làm lậu đây đấy phải đặt trên này nữa thì hẹn gặp lại các bạn khi mình làm sóng phân mại tới nay là như thế này sóng này là ổ phân tăng vạn thằng cây phân xa ba thôi Two thousand years later. Đấy, thì mình là lan sóng cái ngôi nhà à, đó bé ông này rồi nhưng mà mình chứ à, đi bắt bé ông là về cả nên bây giờ thì mình sẽ đi bắt bé ông về nhỉ đầu tiên mình sẽ vào nhà và <laughs> vào nhà và lại cái tàu bóng của mình chẳng mấy giản à, lúc trước mình mặc ra đâu nhà đây Đồng thời mình sẽ lại hmm. Chúng ta hmm. Cái này là được đấy Bây giờ thì mình sẽ đi ngang một bóc pha và đi dù bé ăn bay Đây còn ở đây rồi Bụng nó được nhẹ thì trong đây án thì hai tập thuyết mình là bí các bạn thấy văn tin phải rất nhiều bé không ở chỗ này luôn hmm, đấy đấy có tổ hôm nay có à mặt chết có ở đấy cực kia nên là cái luôn, tổ ra chúng ta ở đấy có mặt chết chứ luôn giờ thì mình sẽ đi dù những mẹ ăn này vậy mình chỉ có hai bé mới mình dù hai bé này về được đấy thế thôi ui đi đi thôi kết thúc đấy dù ai bè ông ai về cái chỗ đi thôi đi thôi ui nè nè đi rồi chồng cho đi nhanh để nhanh để cha không kịp lại uhm. nào đi nhanh nào đây chào mừng đã về vậy nguyên nhà mọi người đây xong này này. Welcome to Đây vào đây vào đây Vào đây vào đây Đấy ấn đi Từ vào đây đã hmm. Nó sẽ là Người ta tỏ các bạn thấy Ở đây Ở đây đi Đấy, hóa lại Thế cho mình sẽ đi ra này Mình chạy ngồi nhà hôm nay khá đáng khả là gần sớm rồi cho chúng mình sẽ chuẩn bị một cái lọ ai mà thử để sấy một cái đường nhỏ một sự trứng đau này nhỉ Thế thì à, à, à, mình chuẩn bị sẵn ra làm sẵn à, em chụp lại làm nguyên liệu để sẵn cái này thì mình đã làm cái chỗ này để đi lên lên lên lên đấy rồi tụi mình nguyên liệu những cục bê tông này để bắt đầu xây nhỉ mình sẽ xây dựng ở chỗ này như vậy nha đấy đấy đi chỗ này lên phải một hai ba một hai ba Ừ, đấy kể ra còn cái là một hai ba bốn năm sáu bảy đấy bảy ô bắt kể lên hai block một bắt block rồi đấy bây giờ thì sẽ lại những nguyên liệu để mình làm con mắt đấy đấy như thế này chỗ này thì mình sẽ kể lên phần ba block đặt bao nó ba lục em một hai ba đấy do cái chỗ này này thì mình sẽ ấn chẳng hay ta ừ, đúng đấy đen ở đấy sạm đấy đen đấy sạm đấy đen đấy anh đây ừ đúng đấy ừ, đúng đấy đen đây sạm đấy đen đây đấy anh đây này okay. thì làm một lọc thủy tinh như thế này đó là cái chỗ này mình sẽ như thế này nó ở chỗ này đây làm cái phân dấu của cái con ong nhỉ đấy rồi bây giờ thì đi xuống phía này đây lấy thì ở đấy và đặt kệ vào đã bảy và lọc nhẹ màu hai ba bốn năm bảy không bảy bốn này màu hai ba bốn sáu đây bây giờ thì làm những cái này uhm. nghĩ là mình kéo dài khoảng một lần nữa đi nó chơi lặp lại như thế này thành một cái hình này luôn ấy và lặp lại phần này luôn nó đấy trong à, à, ba thôi bây giờ thì mình sẽ đi xuống qua à, gặp lại các bạn khi mình đi xuống về cái gì làm sống cái chỗ ấy giờ thì này ok Ơi. Này gần sống, gần sống rồi. là của em nay cho mình trả lập và cái chỗ này là anh ấy mình quên là cái vào đó là làm đất à tính là đất nung nấu và ở cái chỗ này để cái cho cái gì nhận cái cho uhm, cái màu vàng này để làm phân đuối của à, nhẹ Rồi mình còn là làm một cái tấm này nữa em bắt đầu thì mình sẽ ví dụ về giải và làm thêm block để đưa lên đây đủ rồi mình còn làm thêm một phần nữa mà rồi hẹn gặp các bạn thấy mình à, đi vào để à, đó và thì nhưng đất nung ở trong ở nhẹ thì đất nung ngoài trong nhà hai tập thì mình cũng đã đào rồi Đấy, hôm nay làm việc mà đâu Bật chỗ này là nào Bật ra Rồi Chỉ còn một cái chỗ này nữa và phân cảnh nữa là xong rồi Đấy, ông biết là ông, ông con ấy Đấy, không phân cảnh nữa thế thì mình sẽ làm phải tập cận tập mình quấy là mình chưa à, bị cái bột bê tông tạm hay thành bê tông thế thì để chuẩn bị và đặt cái này thì bị này bê tông này đặt cái đào rồi vâng là xây đó nè ok nè slime slime ừ, bỏ, ờ, bỏ. Ờ. Đấy, chỗ này mình làm sao đẹp cho nào uhm. Thế này thì mình xem để rõ được uhm, đúng rồi thật ra được cái đấy Đặt ra đặt cái gian đẹp này thôi ui xem tôi xem nó đập gian đẹo đấy đấy thế là xong ok các bạn thì trong video ngày hôm nay thì mình đã có xây dựng cái chỗ để à, trong giữa hồ nhà người ông và một bức tường ống về trên đầu mình nghe nghe này các bạn thấy thích video này thì lại cho mình một like và đăng ký kênh để ủng mình nhé và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận thông báo mới nhất khi mình làm video mình các bạn còn bây giờ thì bye bye